giờ mình mới biết là cái hòn đảo trên này á nó đặc biệt hơn những nơi khác là có dân trên đảo sống còn những hòn đảo khác nó thiên về du lịch nghiêng về hướng marketing hơn nó quảng cáo chuyên nghiệp hơn nên cái hòn đảo chỗ này nó rất là xa đất liền nhưng mà nó rất là thiên nhiên và mộc mạc Dragonfly ở đây còn rất nhiều uh, những cái bar những cái nhà hàng rất là nổi tiếng ok các bạn có đến đây thì tự thưởng thức nhé có gì không biết cách đến đây thì tôi hướng dẫn thêm trên Instagram ha còn tôi ở đây một ngày thì tôi cũng hiểu sơ sơ rồi